Đến cuối video này, bạn sẽ cài được Node.js và Angular CLI. Angular Firebase giới thiệu bạn sẽ làm những gì. Trong tutorial này, chúng ta sẽ xây dựng một bảng Kanban web với Angular và Firebase. Ứng dụng cuối cùng của chúng ta sẽ có 3 loại tát tồn động, đang tiến hành và đã hoàn thành. Chúng ta sẽ có thể tạo, xóa tát và chuyển chúng từ danh mục này sang danh mục khác bằng sử dụng kéo thả. Chúng ta sẽ phát triển giao diện người dùng bằng Angular và sử dụng File Store làm kho lưu trữ liên tục. Ở cuối khóa học, chúng ta sẽ triển khai ứng dụng lên Firebase Hosting bằng cách sử dụng Angular CLI. Những gì bạn sẽ học Bạn sẽ học cách sử dụng Angular Material và CDK Cách tích hợp Firebase vào ứng dụng Angular Cách gửi dữ liệu liên tục của bạn và lưu trữ chúng trong file store cách triển khai ứng dụng của bạn lên Firebase Hosting bằng Angular CLI với một lệnh duy nhất. Những gì bạn cần đó là những hiểu biết cơ bản về Angular và Angular c Và quan trọng nhất, cái này rất khó đấy. Bạn phải có tài khoản Google. Bắt đầu nào. Xin chào Việt Nam. Hôm nay chúng ta sẽ vào bài đầu tiên. Đấy là tạo mới project. Và trước khi ờ, tạo mới project thì chúng ta sẽ cài đặt môi trường. Chúng ta sẽ mở CMD lên. chúng ta sẽ thử ờ, tạo mới project khi chưa cài do tôi ờ, mới cài lại Win nên khả năng là phải cài lại Angular đúng như vậy máy đã không hiểu ờ, lệnh ng là gì ta sẽ thử xem Node.js đã cài chưa bằng lệnh như sau Node.js vẫn chưa cũng chưa được cài chúng ta sẽ cài đặt Node.js. chúng ta sẽ mở trình duyệt và gõ Node.js. chúng ta truy cập vào trang chủ của node js nốt.js.org chúng ta sẽ đao phiên bản ổn định 14.17.5 ta sẽ đợi một lúc máy ờ, hoàn tất việc đào lát và chúng ta sẽ tiến hành cài đặt việc cài đặt thì ờ, rất là dễ dàng thôi chúng ta cứ ấn next next next và next accept next chỗ này tôi sẽ thay đổi đường dẫn một chút ổ C của tôi hơi đầy tôi sẽ chuyển sang ổ E còn lại thì ta cứ next thôi install chúng ta sẽ chờ đợi việc cài đặt có thể kéo dài trong 2-3 phút chúng ta sẽ đợi một lúc chúng ta sẽ tham khảo có lệnh cài đặt Angular c Đấy, chúng ta sẽ copy lệnh dùng lệnh như sau trừ g sẽ là install cả máy tính của các bạn đã cài xong rồi đã cài xong Node.js chúng ta sẽ vào lại cmd chúng ta sẽ cài Angular CLI theo lệnh như sau vẫn chưa nhận diện được uh, Node.js rồi chúng ta sẽ kiểm tra xem chúng ta sẽ tìm à, câu trả lời trên mạng đây đây có cách fix rồi các bạn kiểm tra version không thấy có dấu hiệu gì đây chúng ta sẽ đến với cách xử lý đây chúng ta phải set path của nó bằng path dẫn đến node.js của chúng ta đây path uh, node.js của chúng ta là ở, ở OE chúng ta sẽ copy con lệnh này bếp vào và đổi thành ổ e thôi bạn lan xuống thì có thấy một cách khác nữa chúng ta sẽ thao tác bằng tay và bây giờ chúng ta sẽ thử cách bằng C và D tôi sẽ thay ổ C bằng ổ E Đây. Enter như vậy là đã set path thành công chúng ta sẽ kiểm tra npm trừ trừ version hình như là đã được rồi lâu lâu thế này chắc được đấy đã cài xong phiên bản 6.14.14 tiếp đến thì chúng ta sẽ cài đặt Angular CLI Line chữ G là install cả máy tính của các bạn nhé các bạn muốn chỉ cài đặt ở trong một vài folder thì à, bỏ chữ chữ G đi cái đã bị lỗi rồi à do tôi ờ, thừa một chữ a còng ở chỗ c line tôi sẽ vào đây cóp lại câu lệnh cho nó chắc nó chuẩn chỉ enter như vậy là đã chạy rồi việc cài đặt Angular CLI cũng mất rất là nhiều thời gian các bạn có thể làm việc khác và sẽ tham khảo một số các lệnh đây có lệnh tạo mới project cũng có ở đây đây chúng ta sẽ chờ một lúc để việc cài đặt hoàn tất nó đang đào rất nhiều thư viện xuống cho chúng ta các bạn nhớ gõ đúng câu lệnh nhé à, mấy câu hỏi này thì bạn yes no tùy ý mình sẽ để đâu. nó đang hỏi là chúng ta có cần uh, cho Google thu thập thông tin không tôi không thích thì tôi sẽ để đâu và chúng ta sẽ tạo mới project bằng câu lệnh ng new tên project của chúng ta sẽ là kanban file ng là bị lỗi rồi Trời ơi cứ quân què dí đây Sao lỗi suốt nhỉ Chắc là do tôi vừa cài lại Win 10 Nhiều thứ nó bị lỗi Chúng ta sẽ kiểm tra NG trừ trừ version Không nhận ra NG rồi Lỗi gì rồi Chúng ta sẽ tìm kiếm câu trả lời trên mạng chúng ta sẽ copy câu lệnh lỗi lên và tìm thì thường câu trả lời sẽ có trong ờ, trang Stack Overflow chúng ta sẽ vào và tìm đến ờ, câu trả lời có dấu tích màu xanh kiểm tra bằng nốt version chúng ta đã kiểm tra rồi nhưng không được à nốt thì cài rồi nốt JS thì cài rồi à, tiếp nvm run nvtest bị lỗi rồi phải làm sao bây giờ đây à chúng ta cần phải restart máy các bạn nhớ cài xong cái gì mà nó không chạy thì cứ restart lại thì nó sẽ ok chúng ta sẽ kiểm tra sau khi uh, restart này chúng ta sẽ dùng câu lệnh ng start that version để kiểm tra xem nốt Angular Sila đấy đã cài đặt thành công rồi nếu các bạn thấy video hay hãy ấn nút like nếu thấy hữu ích hãy chia sẻ với bạn bè còn nếu thấy chưa hay hãy để lại phần bình luận đừng quên ấn nút sub để ủng hộ kênh và theo dõi những video mới nhất của mình xin chào và hẹn gặp lại